bỏ biết tâm kinh này mà sanh bằng diệt diệt bắn co bắn tình bắn tăng bắn giảm sanh bằng diệt bằng cao bằng tình bằng tăng bằng giảm tướng bất sanh bằng diệt bằng co bằng tình bằng tăng bằng giảm thì có không trung vô sanh Amen. sanh bằng diệt bằng có bằng tình bằng tăng bằng giảm thiện yeah. độ những thia phổ ăn xa lại từ sáng băng gì không không băng gì sang sang tấn thì không không tấn thì sang kho tương hành thân gì phùng như thì xa lại tử thì chữ pháp không tướng bất sanh bằng diệt băng kho băng tình băng tăng băng giảm thì có وأنهار diệt bắn có bắn tình bắn tăng bắn giảm thì có không trung vô sanh vô thọ thân hành thân vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sanh thanh hương về sung pháp vô nhãn giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt na na ดาฟ đà phật đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật kinh lại lúc lâm chung không phạm tâm ngủ dùng kinh kinh lại No. để chung thân công tận bình tâm không hôn mê nhất tâm niệm phật phật và thanh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về tây phương cực làng bóng ngọc hào quang à, gia hồ đề tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc tần bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kia khánh hà bảo bình an thu tống tam bạch phước một hậu đắc di đà thọ ký đệ tử chúng con nguyện đức phật a di đà thùy từ phong ngọc hào quang tiếp dẫn chương lên vong lên cửu huyền thân tổ tập nhị loại cô hồn ngã quỷ hà sa hữu vị vô nên pháp tóc xả mê đồ siêu sanh tình đồ phổ miền âm siêu dương tới phạm giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiếm di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành 的。